ý nghĩa của những cái tên chồng đồ Doraemon. Đến nay bộ truyện tranh Doraemon đã tròn 50 tuổi. Đối với những người yêu thích Doraemon chắc không còn ai lạ lẫm với tên gọi các nhân vật trong bộ truyện. Vậy ý nghĩa đằng sau mỗi cái tên đó là gì? Tất cả sẽ được giải đáp ngay dưới đây. 1. Doraemon Doraemon được ghép bởi Dora và Dylan. Dora ở đây lấy từ từ Dora Neko. Dora Neko ghép bởi Dora và Neko Nê cô là con mèo Là con mèo bị lạc Khi mình là một hậu túi Nó là một cái engine nên phổ biến trong tên người Nhật trước kia Như vậy Doraemon có nghĩa là chú mèo đi lạc Ở đây có thể hiểu là là đi lạc từ tương lai về quá khứ 2. Nobi novita Nobita Tên đầy đủ là Nobi Nobita Người họ novi Chữ ta là Thái Trong thông thái mơ của bố mẹ novita novi trong tiếng Nhật là vượt quá Vượt mức giới hạn Nobita nghĩa là quá thông minh Nobi Nobita nghĩa là thông minh vượt quá giới hạn 3. Miyamoto Shiruka Suka Minamoto trong Minamoto Shiruka có nghĩa là khởi nguồn Shiruka có nguyên nghĩa là yên tĩnh, êm đềm Tuy nhiên chữ ca ở cuối lại có nhiều nghĩa Mà nghĩa thường dùng nhất là đẹp, tốt, tuyệt hảo 4. Buda Takeshi Giant Giant thì Gu có nghĩa là mạnh Takeshi có nghĩa là đấm đá Nếu viết ra tiếng Hán có nghĩa là gõ Chai hình có lẽ là sự chơi chữ từ tiếng Anh chai hình với nghĩa khổng lồ 5. Suneu, Seku, ghép bởi hai từ là Sun nghĩa là rỗi và O nghĩa là rỗi Suy ra tên của nhân vật này là cậu bé hay hờn rỗi Onekawa ghép bởi hai từ Hon và Kawa là da bọc xương, nghĩa là gầy Onekawa Suneo là cậu bé gầy hay hờn rỗi 6. Dikisuji, Deki, Suji có nghĩa là rất, là quá, còn Deki là có thể làm được. Thế nên tác giả chơi chữ Deki nhà ta là cái gì cũng làm rất tốt, ý là rất thông minh. Vậy còn những cái tên nào chưa được nhắc đến? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để góp ý cho mình trong những bài viết tiếp theo. Chân thành cảm ơn.